Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại lên lớp bạn ở bộ môn vật lý Ta tiếp tục ở phần điện học Hôm trước thầy hướng dẫn các bạn cách làm một số dạng bài tập Về biến trở, về vôn kế và ba kế Hôm nay ta sẽ ôn tập lại một số dạng bài tập như vậy Và hôm trước ở dạng bài tập mà đoạn bài hỗn hợp Thầy đã ra được các bạn đoạn bài tập này Nhưng có một ý mà thầy chưa ra vẫn ra các bạn suy nghĩ thôi là khi thay môn kế này bằng a cái kế thì số chỉ ba cái kế là bao nhiêu chắc chắn rằng rất nhiều bạn đã có hướng suy nghĩ và làm ra cách này nếu là ra giả thuyết này nhưng cũng một số bạn làm chưa thật tốt có thể là chưa ra nhầm lẫn còn một số bạn thì chưa tìm ra cách này hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về cách làm bài tập này bài tập này đôi lúc vì lâu nay trong quá trình làm các bạn luôn luôn nhớ rằng là khi mà thay một a kế và bốn kế thì cứ coi như một số điện trở mà tác dụng vậy đối với bài này thì khi thay bốn kế ngoài một kế có điện trở nào mà tác dụng hay không thì chúng ta có theo dõi và các bạn chú ý à, trong quá trình dạy học thì thầy luôn luôn hướng dẫn các bạn xuất phát từ những bài tập rất đơn giản sau đó làm khó bài toán dần lên đó là hướng tư duy logic vì vậy các bạn hãy theo dõi từng video một theo thứ tự tuần tự thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ càng hiểu bài hơn và tư duy các bạn sẽ hình thành tốt hơn muốn vậy các bạn hãy đăng ký kênh để các bạn nhận những video liên tiếp mới nhất ở đây bài này thì ta có một cái việc đấy là cho mạch điện của bốn điện trở trong đó r 1 ở đây ta có là R1 nối tiếp với R2 song song với R3 nối tiếp R4 ở câu A câu B thì có lẽ là không khó khăn gì để các bạn để các bạn làm được nhỉ nhưng mà thầy và xã hướng dẫn nhanh dạng bài tập này để cho một số bạn làm chưa tha bạn hiểu và vấn đề của chúng ta là ở câu C đấy, cái giai đoạn này là về điện thì thầy cũng nói luôn các bạn rằng là đến giai đoạn này ta chủ yếu tập trung tập trung vào những cái dạng bài tập là nó năng khó một chút nhưng bên cạnh đó vẫn có những cái bài tập dễ để các bạn vận dụng làm rèn kỹ năng cũng như cách trình bày ở đây ở câu a ta có yêu cầu chúng ta là tính điện trở tương đương của mạch và tính điện trở tương đương của mạch thì rất dễ rồi đúng không các bạn nhỉ điện trở biết cả rồi nên ta tính được ngay thế thì ta biết biết là số sông điện ta có ta có thứ nhất là r một đúng không nào nối tiếp này. nối tiếp có cái gì à, r hai song song với à, r ba nối tiếp với r bốn đúng nhỉ vì vậy mà mà sơ đồ bài điện như này thì các bạn tính toán chúng ta sẽ tính toán từ cái trong ra cái ngoài nó khác thì ta bắt đầu phá hoại từ cái vòng trò đến cái vòng vuông à, giống như về toán học này chuyện thứ tự tập tính đấy kiểu là thì cái này chứ đúng không nên ta ta có này để suy ra được r 3 4 của chúng ta sẽ bằng r 1 3 cộng r 4 đấy. tức là vì r 3 nối tiếp với r 4 do đó r 3 nối bằng r 3 cộng r 4 tức là xem đây như không trước đây là mô tả các bạn thì đây là cả một cái kiến trúc và 3 và cái này nó tính toán rất đơn giản bằng 6 cộng 24 và bằng 34 rất dễ các bạn Đấy. tiếp tục ta có được là gì đấy là lại có đúng không một trên r 234 của chúng ta là bằng một trên r 2 cộng một trên r 3 4 vì ở đây nào đây tức là a này nối tiếp với điện trở r ba bốn đây Đấy. à song song xin lỗi song song nên nó sẽ bằng một phần hai mươi cộng một phần ba mươi, khóa này các bạn sẽ bằng năm phần sáu mươi, năm sáu mươi các bạn rút gọn sẽ bằng một phần mười hai, từ đây ta suy ra được r bốn chúng ta sẽ bằng mười hai bốn khi xác định được RA4 bằng ta, ta suy ra ngay được RAB của ta RAB ta sẽ bằng R1 cộng R234 và bằng mấy nữa các bạn nhỉ à rất dễ dàng đúng không bằng 12 cộng 12 và bằng 24 độ như vậy là ta xong hoàn thành câu A và các bạn nào còn thắc mắc chưa hiểu bạn tua lại video để các bạn làm hoặc là các bạn xem lại các video lần trước nhá yeah. cái thứ hai của chúng ta đó là yêu cầu xác định số chỉ của môn kế thì ở đây bài này đã hướng dẫn các bạn một hôm rồi ở đây môn kế đo hình thế giữa hai đường chữ r u r 1 và của r 1 đến r 3 do đó thì hình thế giữa hai đầu môn kế này chính là bằng u 1 u 3 vì vậy muốn xác định số chỉ môn kế các bạn phải tính được là u 1 rồi tính được U3 bây giờ muốn tính được U1 thì ta phải tính được Y1 Đấy, đúng không ạ muốn tính được U3 thì ta phải tính được Y3 thế thì bây giờ ta sẽ cùng thực hiện tính toán đúng không thì bây giờ biết được U UAB là bằng 36 không thì ta có tính được IAB không các bạn à có đúng nhỉ nên rồi đó ta có U b là tính được 6 bây giờ ta có IAB của chúng ta E là bằng UAB trên R là gì bằng mấy đây à bằng mấy đây các bạn nào bằng 36 chia cho 24 bằng 1,5A Khi tìm được bằng 1,5A rồi thì hiển nhiên các bạn tính cái này tính được rồi vì R1 nối tiếp hệ thống này nên ta có suy ra được ngay là I 1 của ta I 1 bằng y 234 bằng IAB và bằng 1,5 tính ngay là U1 U1 tầm 15 bằng Y1 xin lỗi nhân với không phải 15 nhân với R1 bằng 1,5 nhân với mấy đấy các bạn nhỉ nhân với 12 là bằng 18 volt thì tỷ lệ U1 bằng 18 mol và tính ngay là U234 vì U234 cộng U1 chính bằng UAB nên nó bằng UAB trừ đi U mấy các bạn nhỉ 1 bằng 36 trừ 18 và bằng 18 mol khi ta xác định được U234 bằng 18 mol rồi thì lúc này ta sẽ như nào đấy các bạn nhỉ à suy ra ngay là U U2 chúng U2 bằng u ba bốn và bằng 18 volt khi ta tính được u hai ba bốn rồi u u ba bốn rồi ta suy ra ngay là y ba bốn ta không cần tính y hai làm gì cả y ba bốn y ba bốn thì bằng u ba bốn cr ba bốn u ba bốn là 18 cr ba bốn r ba bốn chúng ta là bằng rồi các bạn tính như thế này ta tính trở ra được 30 18 trên 30 là mấy mà không phải mấy các bạn nhỉ không phải mấy đây không phải 6 là y 34 bằng 0,63 ta tính ngay được y 3 vì R3 với R4 nối tiếp với nhau nên y3 bằng y4 bằng y34 và bằng 0,6A. Suy ra được ngay U3 của ta sẽ bằng Y3 nhân R3 vào bằng 0,6 nhân với mấy là các bạn nhỉ? 6 Y3 và bằng mấy? 3,6 volt. Vậy từ đây suy ra được số chỉ của môn thế. Suy ra được U1 cộng U3 sẽ bằng 18 cộng với 3,6 bằng 21,6. Nên kết luận và kết luận ngay vậy thì vậy số chỉ vôn ghế là 21,6 à, các bạn như vậy với như vậy là, là xong xong nội dung của cái à, bài B vấn đề chúng ta bây giờ bài C chúng ta làm gì thế nào thế bây giờ thì thử dẫn các bạn làm câu c câu c yêu cầu thay vôn kế bằng ampe kế vậy thì ta thay vôn kế bằng ampe kế thì sẽ được như thế nào ta vẽ là sự bổ nghĩa đúng không là bởi vì bài này nhiều bạn trước đây ta thấy là mất tác dụng một số khi thay vôn kế bằng ampe kế thì một số điện trở mất tác dụng nhưng mà đối với bài này không điện trở nào mất tác dụng các bạn chú ý không chuyển trở lại chúng ta và à, nếu đây mà thành một amda kế đúng không amda kế thì lúc này thường thế giữa hai biển này biển này là như nhau đúng không và lúc này sẽ l ba là một có hai điểm chung với nhau điểm này và điểm này chung với nhau. vậy ta được l một với l ba song song với nhau đúng không giờ một r ba song song với nhau thì mà r hai với r một r ba điểm chung lại nối tiếp với r hai đúng không toàn bộ hệ thống đó thì nào là có hai điểm chung với r bốn nên lúc này máy điện của chúng ta sẽ được cái nào đây máy điện chúng ta sẽ được là à, r một đây là r một à, r một đây là r hai đây là r một đúng không rồi thế nào đây đây là r sẽ là như thế nào đúng không và đây là à, còn đây là cả cái em là cái lúc nào vậy thì đưa lại vị trí và đây là r e bốn Đấy. vậy thì đến lúc này là mạch điện không có điện trở nào mà tác dụng cả và lúc đó cả cái cái còn đường đi qua nào qua r ba và qua r mãi còn đủ à, có hiểu chưa rồi tất cả những cái thứ tư thì lại quay lại cái bài điện là nào vừa lại hai điện trở mắc song song với nhau tất cả những cái thứ ba rồi song song tất cả song đó cái thứ tư à, tức là cái bài này nó chuyển đổi từ mảnh này sang mảnh này à, nó hay ở cái điểm là như vậy nó hay như vậy vì vậy mà trong quá trình làm hơi biến đổi cái khuôn lượng một chút nhiều bạn thì nói rằng là nhiều bạn cho rằng khi thay môn kế à cái đây nên trở mất tác dụng dòng điện đi ra đây đi ra đây sai hoàn Đấy, à, các bạn lưu ý thế vì vậy là trong quá trình thay các bạn chú ý về điện nhá và bây giờ mạch điện thế này là tính tế rồi hai cái này song song lớp đít này là song song này sau tính UAB tính IAB bây giờ thầy hướng các bạn tính làm cụ thể như thế khi thay âm các thế à, thay hôn kế bằng là bè kế đó khi như thế này thì được một điện thế này đây là A B đây là R1 R3 thì ta tính điện trở tương đương, đúng không thế là sơ đồ mạch điện chúng ta chúng ta có đúng không chúng ta xem hai này là hai điện trở song song chúng ta mắc là một trên l 13 sẽ bằng gì đấy các bạn nhỉ một trên l 13 chúng ta sẽ bằng gì đây bằng một trên r 1 thôi 1 trên R3 và lúc này sẽ bằng 1 phần 12 cộng 1 phần 6 bằng 1 phần mấy đấy các bạn cái này các bạn tính bằng 3 phần 12 cộng 1 phần 4 suy ra được R13 e chúng ta bằng 4 ohm R13 4 ohm ta tính ngay R123 e suy ra được R123 e của chúng ta sẽ bằng R1 3 cộng R2 chính bằng 4 cộng với R2 bằng 20 bằng 24 ohm. Khi tìm được như vậy là tính điện thừa tương đương suy ra được ngay là 1 chia R2 về. Vì một R2 lam cả cái này với điện trở song song L4 nên ta sẽ tính được là bằng 1 trên R 123 cộng 1 trên R4 và đây bằng 1 phần 24 cộng 1 phần 24 mà này bằng 1 phần 12 Nên suy ra được là LAB của chúng ta bằng 12 ohm khi tính được LAB bằng 12 ohm ta tính được I20 Đúng không? Để ta tính được I4 Đúng không? Để ta tính được I4 Đây là suy ra là I4 của ta À Mà ta có này Bây giờ ta tính được là À tính là LAB tính được biểu xác định số chéo là cái là tính y y ở đây y ở đây vậy bây giờ ta xác định được là từ đây ta có là vì lại có này ví dụ nhà u ab u 4 của ta thì bằng u ab bằng u 123 nên cái này ta sẽ bằng mấy đây à cái này bằng 36 rồi từ đây ta suy ra y 4 bằng Y4 chúng ta bằng mấy? Bằng U4 chia R4 Bằng mấy rồi? À bằng 2 cục và rồi thì bằng 36 chia cho 24 bằng 1,5A Khi 4 1,5A bây giờ thì Y3 Muốn tính Y3 ta phải tính là Y13 à, tính là U3 Thế bây giờ ta phải tính từ đây ta suy ra được luôn là cái Y 1, 2, 3 của chúng ta Y1, 2, 3 của chúng ta cũng sẽ bằng là U123 chia cho R123 cũng chính bằng 36 chia cho 24 và bằng 1,5A à. Khi đây ta suy ra ngay được Y2 của chúng ta Y2 chính bằng Y13 và bằng 1, bằng Y123 bằng 1,5A à. à. Khi tính được Y2 rồi ta suy ra U2 U2 của chúng ta U2 chúng ta sẽ bằng Y2R2 nên nó bằng 1,5 nhân với nhân mấy các bạn ạ? Nhân 20 và bằng 34. Khi đó người ta suy ra ngay được U3 U139 bằng U123 trừ U29 bằng mấy đây 36 trừ đi 30 bằng 6 volt Đấy. các bạn chú ý thầy viết ra à, tiếp lên một chút nhá. thế thì khi được bằng 1,6 bằng 6 volt người ta suy ra U3 U3 ta bằng 6 volt U3 6 volt suy ra I3 I3 bằng U3 chia R3 bằng 6 chia cho mấy 6 là bằng 1A Vậy suy ra được ngay là IA của ta sẽ bằng I1 cộng I, à, I3 cộng I4 bằng 1 cộng với 1,5 và bằng 2,5A Vậy thì đây ta kết luận là số chỉ của amda kế là 2,5A à. Như vậy là xong các bạn hiểu rõ cái chưa nhỉ các bạn hiểu không nếu bạn nào chưa hiểu thì các bạn thể tua lại video một chút để các bạn xem lại nhé Đấy. ở đây là nếu như bạn nào chưa rõ thì các bạn tua lại để các bạn hiểu hiểu ở đây là do ta phải tính thật sự là các bạn tính IAB, LAB e chúng ta thì như là không cần thiết thầy à, nhằm cái chỗ là yêu cầu phải tính điện trở tương đương cái đoạn này nó là không cần thiết mà ta chỉ cần tính bắt đầu từ đây các bạn chú ý thế nhá nếu bạn nào mà chót tính như thế này thì cũng được cũng thừa không sai nhưng cái bài đoạn này qua thầy nhìn cũng kỹ Đấy. thế ta chỉ cần tính từ đoạn này Đấy. ta không chỉ tuy nhiên LAB là yêu cầu tính nếu như yêu cầu thay xác định số chỉ của AMP mà yêu cầu tính điện trở tương đương của mặt cũng được thì ta cũng tính cũng được Đấy. các bạn giỏi cả chưa nhỉ ừ bạn nào chưa rõ các bạn tua lại tivi các bạn à, tua lại video các bạn xem nhá bây giờ thể ra các bài tập về nhà cho các bạn còn đấy là bài tập về nhà thì chuẩn bị cho các bạn các bạn chú ý về nhà làm bài tập bài này tương tự với cái bài mà thầy vừa sửa cho các bạn chúc các bạn sáng tập thật tốt và vật lý xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo